Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ nhất, đấy là cấu tạo của đoạn văn trong bài văn tả cây cối. Cụ thể, cấu tạo của bài văn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua từng mục sau. Trước hết, yêu cầu đầu tiên đấy là mỗi đoạn phải có một nội dung nhất định. Trong một bài thông thường ít nhất còn sẽ có 3 đoạn đó là đoạn mở, đoạn thân và đoạn kết. Tuy nhiên, con cũng có thể xây dựng theo từng ý. Ví dụ, ở phần mở bài là phần con có thể xây dựng thành một đoạn mà trong đó con sẽ giới thiệu về cây. Đó là loại cây gì? Lý do mà con lựa chọn cái cây để miêu tả. Đoạn thứ hai là đoạn thân bài. Trong đoạn này, con có thể chia ra thành từng phần cho rõ ràng của từng đoạn. Có thể đó là đoạn miêu tả bao quát. Trong đoạn miêu tả bao quát, con sẽ miêu tả hình dáng của cái cây ấy thế nào hoặc đặc điểm nổi bật, đặc điểm chung nhất, đặc điểm dễ nhận ra nhất của cái cây ấy trong phần miêu tả bao quát. Con cũng có thể xây dựng riêng một đoạn để miêu tả chi tiết. Ở phần miêu tả chi tiết, tùy vào cây để con có thể xây dựng theo trình tự không gian hoặc trình tự thời gian. Nếu lựa chọn theo trình tự không gian, con sẽ miêu tả từng bộ phận của cây. Từng bộ phận ấy có thể là gốc, rễ, lá, hoa hay quả, tùy vào loại cây. Và tất nhiên con cần phải tả cảnh vật xung quanh vì cây cối sống trong thiên nhiên.